anh em nhà xóm. Trong một khu rừng nọ, có một gia đình nhà sóc gồm có bố, mẹ và hai sóc con sống với nhau rất hạnh phúc dưới một tán cây xanh um. Vào mỗi buổi sáng, khi vạn vật vương mình đón ánh nắng ấm áp cũng là lúc sóc bố và sóc mẹ tạm biệt các con vào rừng kiếm thức ăn. Trong lúc bố mẹ sửa soạn đi vào rừng, hai anh em sóc vội vã giúp mẹ phơi những hạt bắt ra sân. Trước khi đi sóc mẹ gọi các con lại và nói thức ăn ngày càng hiếm bố mẹ phải đi thật sâu vào rừng mới mong tìm được thức ăn vì vậy các con phải giữ thức ăn thật cẩn thận dạo này trời hay mưa các con đừng để bắt bị ướt nhé hai anh em cùng dạ rõ to khi sóc bố mẹ đi khỏi sóc anh bảo sóc em hôm nay anh phải đến nhà bạn sóc vàng học bài em cẩn thận đừng để bắt bị ướt nhé vâng ạ à. sóc anh vừa đi khỏi sóc em tự nhủ cả nhà đi hết rồi mình ở đây làm gì Chi bằng đến nhà chị Sơn ca chơi Nghĩ rồi sắp em bỏ mặt đám bắt bỏ đi chơi Chiều hôm ấy mây đen kéo tới Báo hiệu cơn mưa thật to Sắp anh nghĩ Bây giờ về cũng chẳng kịp Ở nhà đã có sắp em rồi Thôi ở đây chơi tí trời tạnh mưa rồi về Trong khi đó sắp em đang hát hò cùng chị Sơn ca cũng nghĩ Chắc sắp anh đã về nhà và mang bắt vào cất rồi Nghĩ vậy cả hai anh em không ai về nhà cả cạnh mưa hai anh em cùng về thì thấy bắt đã ướt hết cả Lúc đó sóc mẹ cũng vừa về đến nơi nhưng không kiếm được thức ăn Nhìn thấy đám bắt mẹ nói Sao thế hả con Hai anh em sóc đổ lỗi cho nhau Khi ấy sóc bố cũng vừa về tới với rất nhiều quả thông Nghe sóc mẹ kể Sóc bố bèn nói Rất may là bố đã tìm được quả thông Nếu không thì cả nhà đói rồi Các con phải có trách nhiệm với việc được giao Không nên bị ngạnh nhé Anh em sóc xin lỗi bố mẹ cả nhà chia nhau những quả thông thơm ngon bài học khi được giao việc gì bé không nên ỷ lại vào người khác mà hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nhé